nhiều đó, ừ lên được rồi ôi rồi ôi vào đây làm gì Yeah. No, no. Yeah, yeah. That's not new, that's not. What? còn thằng ở hướng ép ờ, cái kép thôi cái thằng ở cạnh nhà ấy chắc kỹ rồi đúng rồi bên kia Chứ nó chạy xuống hướng đó và nó chạy trên hướng này bây giờ xem thế nào chắc là chạy hướng đó rồi vì nó sẽ chạy cái mố thấp hơn Đây, chạy mố cao trên này nữa mà cũng chưa biết được đây chỉ phỏng đoán thôi nó sẽ chạy bên dưới nó cũng sẽ không phải là chạy bên trên này không ai có thể chạy bên nó cũng không chạy bên trên này đâu Thank you. bên ngoài này clear chắc chắn rồi hoặc là nó ở dưới này bo vào mình trong bo Ok, nice Wow, nó ở dưới thật Cái thằng lúc nãy mà mình bắn đấy là nó sẽ ở dưới các bạn ạ à trời lúc nãy vào mình bắn ca ấy đó đâu con dầu dầu Ôi, nice Ô, đằng sau bắn kìa Từ từ từ Trời ơi đường mình đang sổ mốc quá. Không, nó nhà, à, nó đằng sau tôi kìa Nó, nó bắn luôn Bao nhiêu thằng? Hai thằng Hai thằng đó Nghĩ qua bờ tường đi không? Ờ kia Trời nó bắn hay vậy Wow Suýt chết nhờ Chấm máu nhờ Đó đó đó đó kìa Nó bắn boss kìa nó bắn boss nó bắn boss Cái này bắn boss giữa đường nhảy ra đi ngược như vậy là gì tao bắn mày clear bốc thằng ở trên nhà này rồi mọi người ừ. nó ở đâu vậy? Ở trên nóc ấy. Đúng bao nhiêu? hướng 300 200 nó rồi đấy vừa bắn á à. thế thế nó nó còn một người nữa thôi nó còn một người thế rồi, thế rồi.

nó ở trên nó trên mà cao mà kịp Wah, semua hai này có thể đấu chọi được với nó hay không cơ chứ còn bắn ca thằng trò hoán ca ở kia Wow, khó chịu quá Ờ, cho tao mua hai đi Ừ, khó chịu thật Ờ, trận bo đi kìa Bo vào rồi đó Chạy đi em body now. Ồ, oh, nice Anh ơi, em ở bên này cơ mà Wow Rồi, nó chạy qua là nguy hiểm đó Ừ, lên được rồi ôi rồi ôi vào đây làm gì 哇！ mati. iş lan.